Rồi xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay thì uh, mình sẽ làm một uh, nội dung để cái gì cho anh em uh, nắm bắt thêm về cái việc mà chế độ ăn cho chim bồ câu như nào để chim bồ câu nhanh đẻ nha anh em Thì uh, cái việc chim bồ câu nhanh đẻ thì nó sẽ quyết định đến rất nhiều cái uh, việc mà anh em nuôi chim bồ câu nó có thành công hay không tại vì ngoài những cái uh, chi phí về đầu tư chuồng trại chi phí à, đầu tư với con giống chi phí về nguồn thức ăn thì à, anh em phải bỏ ra cũng à, khá là nhiều và cả chim bồ câu mà khi mà nó đẻ ra thì anh em mới có lợi nhuận chim bồ câu đẻ anh em bán chim bồ câu ra vàng thì nó có lợi nhuận thì chính vì vậy mình lấy một cái ví dụ đi thay vì con chim bồ câu tầm khoảng 6 tháng mới đẻ thì mình cho nó ăn chế độ làm sao để 5 tháng nó đã đẻ rồi thì bây giờ mình chia sẻ cho anh em luôn à, có rất nhiều những anh em nuôi chim bồ câu mà mãi không thể đẻ cái điều đó là có anh em nhé có nhiều anh em nuôi chim bồ câu mà tháng thứ bảy tháng thứ 8 mà vẫn không thấy nó đẻ thì uh, nhiều anh em thì uh, không biết phải làm như thế nào nhiều anh em thì lại nghĩ đó là mình đã mua phải hai con trống anh em cứ nghĩ là mình đã mua phải hai con trống chứ nếu mà anh em mua phải hai con mái thì nó đã để bốn trứng đúng không ạ nó để bốn trứng thì đây anh em có thể thấy chim một câu ở trại của mình là đang đẻ hết rồi đang đẻ vài trăm con hết rồi anh em có thể thấy không? chim một câu ra làng rất là nhiều anh em có thấy con con chim nào không đây cặp này là siêu to đó anh em này đây chim một câu uh, đa ràng và siêu to anh em này con này anh em thấy cái cái, cái diều của nó không bố mẹ nó cho nó ăn bằng uh, à, sữa nhiều đấy siêu to không đấy nhìn rất là thích và để có được những cái cặp chất lượng như thế này thì anh em phải cho nó ăn chế độ như thế nào thì bây giờ mình uh, quay lại cái uh, cái vị trí cũ của mình để cho anh em uh, xem luôn đây ở dưới chân mình đây anh em nhé chân mình đây là cám và bắp thì à, bây giờ chế độ cho nó ăn như thế nào là là hợp lý để chim bồ câu nhanh đẻ thì à, không biết là anh em có nhớ không nhưng mà ở cái à, các nội dung trước á, thì mình cũng đã nói sơ qua về cái việc mà chim bồ câu mà từ khi mà nó còn ở chung với bố mẹ ở à, chung bố mẹ đến khi mình tách ra thì à, anh em có gì anh em xem lại cái video đó thì uh, chế độ ăn dinh dưỡng của nó đã, đã hợp lý rồi nhưng mà đây là từ tháng thứ năm trở đi là chim bồ câu nó bắt đầu vào đẻ luôn để là đẻ chắc cú luôn anh em nhé thì chế độ ăn như thế nào anh em có thể đây là bắp này bắp này anh em nhé anh em để ý kỹ này bắp anh em phải uh, xay vỡ như này anh em nhé vỡ 5 vỡ 6 ra này anh em này chứ anh em không có để nó nó to quá nhá hoặc là nguyên hạt nguyên hạt thì ăn sẽ không tiêu đâu bắp này đi đấy đây là bắp nhá thì uh, còn đây là cám này đây là cám con cò nha anh em đây là cám con cò này em thấy này mình sẽ chia sẻ làm sao để với những nguồn thức ăn thứ nhất là dễ kiếm cái thứ hai là giá thành của nó hợp lý nhưng mà chim bồ câu vẫn nhanh đẻ chứ mình không có có đòi hỏi anh em phải lặn lộ đi tìm giống cám này loại cám kia loại bắp này loại cắp kia hoặc là những cái thức ăn khó tìm mình sẽ làm những cái loại thức ăn dễ tìm nhất để cho anh em nuôi làm sao chim bồ câu nhanh đẻ đạt hiệu quả cao thì đấy anh em sẽ trộn uh, trộn cám với bắp và anh em lưu ý thêm một cái nữa đây là cám thì là cám gì nhá cám ở đây mà chạy mình là chuyên về cám con cò C24 anh em cám con cò C24 nha còn bắp nguồn bắp thì anh em phải uh, tìm cái nguồn bắp làm sao người ta không có ngâm hóa chất tại vì nếu mà bắp mà ngâm chất này chất kia thì chim bồ câu ăn nó sẽ bị nấm diều ấy nhỉ chướng bồ diều và các chim bồ câu sẽ bị chết nên cực kỳ quan trọng nhưng nếu mà anh em nó tìm được nguồn bắp tốt và nguồn cám cám ở đây là cám à, gà đẻ đó cám con gò gà đẻ đó thì loại cám này rất dễ kiếm anh em cái à, địa điểm phân phối chính của nó là ở Đồng Nai ấy. ở Đồng Nai nhà máy à, sản xuất cám con cò ấy. nhưng mà ở khắp Việt Nam mình ở đâu cũng có chi nhánh cám thức ăn phân phối thức ăn nên anh em không phải lo lắng về cái việc mà làm sao để kiếm được cái nguồn cám này thì còn Bắc thì đương nhiên là ở vùng nông thôn Việt Nam mình là một nước à, đi lên từ nông nghiệp mà thì hầu như là ở đâu cũng dễ kiếm được những cái nguồn như là bắt này rất dễ kiếm anh em còn có một cái nữa anh em hay băn khoăn hỏi mình là có nhất thiết cần phải cho ăn lúa mì hay không thì hôm nay mình trả lời là nếu mà anh em có cho ăn thì càng tốt không có thì không sao anh em nhé không có thì không sao cả rồi mình sẽ trộn như thế nào tỷ lệ như thế nào thì ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn đây mọi người thấy là ở những cái ờ, cái khay đi cái khay này cái khay này hầu như tất cả những cái khay này là anh em mới thấy này chim một cầu ăn rất sạch còn lại rất ít có những cái máng thì đã sạch tưng đây anh em này có những cái máng đều rất là sạch là nó ăn hết nhá, nó ăn hết luôn á thì mình trộn cám với bắp như mình trộn cám với bắp như thế nào cái tỷ lệ này cũng cực kỳ quan trọng anh em nhé cực kỳ quan trọng luôn thì hôm nay mình chia sẻ luôn có nghĩa là 6 phần 6 phần cám con cò thì anh em bỏ thêm 4 phần bắp cái tỷ lệ anh em à, nhớ kỹ nhé nếu mà có lúa mì á nếu mà có lúa mì thêm á thì lúa mì à, thì cám thì cám 50 bắp 50 và lúa mì 50 anh em nhớ nhé còn nếu mà không có thì anh em cho lúa mì thì à, anh em nào mà sang sang tí nữa thì anh em cho nó ăn bằng gạo lứt anh em nhé nếu mà không có thì không sao cả đây là mình làm video để với những cái nguồn mà anh em dễ kiếm nhất đó là cám con cò bà bắp ăn vẫn đẻ phèo phèo anh em chính những cái trộn tỷ lệ ấy, thì nó sẽ quyết định đến cái việc mà con à, con à, chim bồ câu của mình ấy, nó có nhanh đẻ hay không đấy tại vì nhiều anh em cho ăn lúa này ăn lúa mà chưa tách chấu á thì sẽ dẫn đến việc con chim bồ câu nó chết nhiều anh em nuôi chim bồ câu nó hay bị chết là vậy anh em cái nguồn thức ăn nó không rõ ràng ấy nên dẫn đến việc con chim bồ câu nó bị chết tuyệt đối anh em không cho ăn uh, chấu nhá ăn chấu nhá không ăn và cái chính cái cái cám con cò này nó nó uh, chuyên về à, gà mà gà đẻ mà nó thúc đẩy cái việc uh, cái, cái sự phát triển trong con chim bồ câu thúc rất là nhiều và con chim bồ câu nó thứ nhất là nhanh lớn này nhanh đẻ nữa nên anh em đặc biệt lưu ý nhá cá mún cò này thì ở đâu cũng có cả nhưng mình đã chia sẻ ở đâu cũng có cá mún cò này đã nên, nên anh em dễ kiếm bây giờ à, mình sẽ đi à, một vòng cho anh em xem luôn anh em thấy không đây là những cặp chim bồ câu là đang nuôi con hết rồi và nhiều người xem video của mình thì à, hay chia sẻ mình là rất thích rất thích xem video của trại mình thì uh, mình cũng uh, rất là cảm ơn anh em trong một năm vừa qua đã ủng hộ kênh của mình mình cũng rất là uh, là cố gắng trong cái việc là làm video truyền tải video làm sao để anh em xem cảm thấy mình có một cái uh, nhận được một cái giá trị thông tin nào đó trong tất cả những cái video của mình video này thì mình làm về à, tỷ lệ trông cáo như thế nào để chim bồ câu sai trẻ video khác thì mình phân biệt chống mãi video khác nữa thì mình à, nói rõ về cái việc chim bồ câu ti đan thái là dòng nào thì mình rất hy vọng là anh em sẽ sẽ à, tiếp tục ủng hộ kênh của mình đây anh em có thể thấy này đây cho anh em xem luôn những cái à, cặp chim bồ câu mà đang vào đẻ hoặc là đang trong con á thì anh em có thể thấy này cái máng ăn này đấy là mình cho ăn nhiều hơn một chút so với những con mà chưa chưa đi đẻ anh em có thấy bên này không hầu như tất tất cả các máng ăn đều sạch tất cả các máng ăn đều sạch bách luôn không có máng ăn nào dư nhiều anh em thì hay uh, chia sẻ lên uh, uh, Facebook rằng chim bồ câu ăn hay bị vuông vãi dưới đất hao cám hao bắp nhưng anh em có thể thấy là trại mình đâu có chuyện hao cám hao bắp đâu anh em mình cho ăn ở một cái tỷ lệ cực kỳ vừa phải thứ nhất nó sẽ mang lại mình tiết kiệm được nguồn thức ăn cho chim không rơi vãi cái thứ hai chính những cặp nào đang vào đẻ thì mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút còn những cặp chưa vào đẻ thì mình cho nó ăn cái chút vừa phải tại vì nó đang chăm con mà anh em nên mình chăm cho nó một chút xíu mình cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu nhưng mà mình đừng cho ăn nhiều quá nhé tại vì con chim bồ câu cái bản tính của nó rất là ham ăn mình cho nhiều bao nhiêu hầu như nó cũng ăn và nó chính như vậy nó tạo một cái là nó bị chướng môi trường và dẫn đến cái tình trạng là chim bồ câu bị chết anh em nếu mà mình không giải quyết được cái, cái, cái tình trạng đó là chim bồ câu nó sẽ bị chết còn khi mà con chim bồ câu anh em nuôi ở những cái vùng lạnh ở khu vực phía bắc mà chim bồ câu nó hay bị khọt khè á khọt khè á thì chữa như thế nào thì mình sẽ à, làm ở những cái video tiếp theo đảm bảo cái phương thuốc đó là chữa khỏi cho anh em ở những vùng mà quá lạnh phía bắc còn ở khu vực phía nam mình là không có tình trạng đó nha anh em khí hậu ở khu vực phía nam mình là rất là ôn hòa miền trung cũng vậy nuôi chim là cực kỳ ok luôn còn những rét thì có một vài năm thì rét đậm rét hại thì mới bị thôi còn đâu thì nuôi rất ok cái dòng chim một công ty tam thái siêu thịt này là nuôi ở cả Việt Nam mình ở đâu cũng rất ok anh em đây anh em có thấy này từ cái chế độ trộn thức ăn tỷ lệ thức ăn cũng như là các loại cám hợp lý ở ờ, chim ở trại của mình anh em thấy lúc nào mình làm video lúc nào cũng thấy rất là nhiều chim uh, chim bồ câu ra ràng lúc nào trong máy ấp trứng cũng rất nhiều trứng và những cặp đang ấp đang nuôi con anh em cảm thấy thú vị không mình cảm thấy rất thú vị nhé hiếm một trại nào quay được một cái à, video mà nó chất lượng cũng như là hình ảnh ở cái trại sạch sẽ chất lượng nuôi chim bài bản thì mình cũng rất hy vọng rằng là với cái cách nuôi của mình thì anh em cũng sẽ áp dụng làm sao cho nó hợp lý tùy thuộc vào cái à, hoàn cảnh gia đình hoàn cảnh ở địa phương của mình như là vị trí địa lý của anh em để anh em sẽ có một cách nuôi hợp lý Đó. clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây hy vọng rằng là với cái uh, nội dung về uh, tỷ lệ trộn thức ăn cũng như là cho chim một câu ăn gì nhanh đẻ thì anh em sẽ có được những cái thông tin cần thiết cho mình rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người